chào anh em nhé cái video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà do chính tay bên tôi làm Đấy, do chính tay tôi làm và giới thiệu cho anh em thì cái bộ hột này ở trên thị trường thì cũng rất là ít cái chỗ mà để anh em chơi được cái bộ hột này Đấy, nhưng mà tôi vẫn làm video để cho anh em nào mà chơi được thì là anh em sẽ có cái bộ hột tài xỉu hay để cho anh em đi lắc Đấy thì cái bộ hồ tài xỉu này đó chính là bộ hồ tài xỉu trong suốt nhá bộ hồ tài xỉu trong suốt thì cái bộ hồ tài xỉu này thì ở bên Thái Lan thì à, người ta hay dùng hơn đấy thì ở bên Việt Nam thì là anh em thường hay chơi những cái bộ hồ tài xỉu bằng à, cái bằng nhựa đây cái bộ à, thường của Việt Nam đây đó. thường của Việt Nam còn cái bộ này Thái Lan là hay chơi đấy nhưng mà tôi thấy cái bộ hột này nó cũng chơi được đấy, chứ không phải là không chơi được đấy. nó cũng như là bao cái bộ hột tài xỉu khác đấy thì à, cái bộ hột này anh em đi sân chơi thì anh em không cần phải kiểm tra tăng tích gì cả đấy anh em thấy nó là hột trong suốt nhá à. đấy, nó là hột trong suốt nên là anh em à, nhìn thấu qua cái bộ hột này nên là anh em không cần kiểm tra tăng tích nha đấy thì à, bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em đấy, giới thiệu nhanh giới thiệu qua cho anh em cái cái bộ hột tài xỉu à, trong suốt này cái bộ trong suốt này thì là cái cái độ đi của nó rất là khôn Đấy, và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu trong suốt này nó cũng rất là hiệu quả để cho anh em có thể áp dụng anh em vào sân chơi anh em lắc cái bộ hột này nó hiệu quả nhé đấy thì cái bộ hột này thì là tỷ lệ của nó đi đều nó khoảng tầm 8 90 phần trăm tài này Đó. xỉu này Đó. tài này đó nó rất là đều đúng không anh em đấy còn anh em nào mà muốn có cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu đồ của cái bộ hồ tài xỉu trong suốt này thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ tài hoặc là giữ xỉu cho anh em thì đang đứng ở tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này đó ba bốn sáu này tiếp tục chữ tài này Đấy, 2 4 5 này Đấy, 4 6 6 này Đấy, 4 4 6 này Đấy, 2 6 6 này đúng không anh em đấy thì bây giờ tôi không muốn đứng ở tài nữa tôi cho về xỉu đó cho về xỉu giữ xỉu cho anh em 442 này Đấy, 142 này Đấy, 112 này Đấy, 226 này Đấy, cái này lên tài đấy, đấy chính là cái bộ hồ tài xỉu trong suốt mà tôi muốn chia sẻ cho anh em để lại cho anh em một cái bộ hồ tài xỉu mà nó đạt hiệu quả cao đấy thì bên tôi còn cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu khác nữa nha đấy ngoài những cái bộ hồ tài xỉu uh,